còn bây giờ thì à, rất có nhiều khán giả vì hôm trước tôi cũng kể sơ sơ về cái à, vấn đề mà tôi bị cháy à, lúc đó tôi kể tới cái vụ mà cái ballad đó rồi cái tắt ngang đó đi rồi có nhiều người cũng hỏi tôi gì chứ mà hỏi tôi chứ cờ rồi xuống ở dưới ghe đó có tìm được lại cái ballad đó không thì thôi bây giờ để tôi kể từ đầu lại tôi kể từ đầu lại cái vụ mà tôi bị cháy lúc đó đi đoàn Hương Tràm thì đoàn Hương Tràm đó là kết nghĩa với ở ngoài Hà Nội á thì à, đoàn bữa đó đi đi vô hát ở trong vùng U Minh á tuốt ở trong sâu xa lắm đi hát ở trọng đi vô trọng hát bao nhiêu ngày đó tôi không nhớ đều hơn cả tháng vậy mới bắt đầu đi ra đi ra ngoài này đi ra để hát ờ, dùng ở ngoài này thì bữa đi ra ở đâu cũng là lẫn quẩn ở trong vùng u minh mà ra tới ngoài chợ một chút thôi trên ờ, trên cái cái tàu đó chợ nào là sân khấu giả rồi tủ đồ của mình bị chở sân khấu giả theo để dành để mà hát ở ngoài trời rồi ghế đồ nữa đó nhiều lắm khi tới nơi đó thì nó cột lại ở đó nó có cái lòng chảo cái sông đó nó có lòng chảo thì người ta cột lại khi mà nước lớn người ta cột lại cột cái mũi nó sát vô về. xong cái tất cả người ta đi lên trên bờ người ta ngủ hết ngủ ở trên nhà dân ở đó tự vì ở đó thì ban quản lý đồ kia nọ người ta có có à, đi à, tìm nhà của dân để cho mình ở hết rồi với hồi đó người ta bên đó bên ờ, đoàn là dân kháng chiến nhiều thì ra người ta quen ở đó cũng nhiều nữa còn tôi ờ, thì nói thiệt tôi sợ con đom đóm tôi sợ dữ lắm mà lúc đó thì nhà ở trong đó người ta cất đó, nó chưa ở đèn ở ngoài đường nó chưa có nhiều chỉ có um, mấy cái ở trong nhà ta có cái gì bình hơi gì đó rồi để cái, cái đèn tiếp nó lờ mờ lờ mờ chứ còn ở ngoài đường không có đèn thành ra rồi, rồi cái người ta cất nhà đó người ta để người ta chừa một khoảng như vậy nè trống trơn ở ví dụ cất lên gì trống trơn trên đó ở dưới này trống trơn ở giữa có thành ra đom đóm nó bay vô rất nhiều tôi sợ dữ lắm tôi sợ con đom đóm ghê lắm ra tôi không dám ở cái này cái chú mạch lô đó chú nói với tôi nói cho cái em mạch lô đó nói tôi nói thôi nếu mà chế sợ thì thôi chế đừng có lên bờ chứ ở dưới này đi tối chế ngủ ở trong chỗ cái phòng máy đó đi còn ở ngoài sau lái này em ngủ cho em ngủ ngoài sau này cho mát không sao đâu thì tôi mới ở dưới đó con mình tôi với nó tôi ở trong phòng ở chỗ mà để máy chạy đó tôi ở trong cái phòng đó à, tôi ngủ ở đó thì bảo anh nó là kế toán nó cho người ta mượn tiền được, cái ứng lương đồ trước đó ừ. nó mới hỏi chị Hiền chị có lên bờ không nó thôi chị không lên đâu tao ngủ dưới này tao sợ đom đóm lắm bảo anh ơi tao ngủ dưới này có một mạch lô nó ngủ dưới này để tao ngủ dưới này tới nói vậy là chị không đi chị nhất định là không lên phải không nó là không lên chị không lên chị cho em gửi này nha hỏi gì nó đem đóng giấy tờ của nó lại sắp giấy tờ nó lại nè là cái đóng giấy tờ này nè bị trong đó là ai mượn bao nhiêu ai ứng bao nhiêu đem lương rồi kia nọ đó nó nói cái này sinh mạng của em nha chị mà làm mất một cái nha em ở tù gục xương luôn á nó nói vậy thật cái tôi nói ở ờ, à, để đây thì tôi để tôi nhét cho trong cái ba lát của tôi ba lát nó dài dài vậy tôi nhét vô trong đó tôi mới để trên cái kệ cái kệ dưới tàu á nó có cái kệ tôi để trên cái kệ đó à, ngủ tối tôi ngủ tôi ngủ cái sao à, chút khuya tôi nằm chim bao tôi thấy có một ông già râu dài ổng lại ổng nắm tôi ổng giật giật nói hiền thức dậy đi con thức dậy đi lên bờ đi tàu bị vô nước rồi em mà ông kêu gì kêu dữ lắm cái tôi giật mình tôi thức dậy rồi tôi nghe cái tiếng nước nó chảy o o o dơ rồi tôi biết đúng rồi rồi tôi mới ngồi vậy thì thì ra là cái cái cái hồi mà mình cột cái tàu nó vô cái mũi nó vô trong gì nước rồng xuống thì nó hạ từ từ cái lái xuống thì cái dàn tủ dàn sân khấu đồ nó đi nó cũng theo cái đó mà nó nó nó, nó trơn nó đi từ từ xuống luôn nó xuống cái nó dồn lại ngoài sau trong một đống đó ra nó khẩm cái lái đó nước lớn lên nó không không nó không đưa lên nổi cái lái đó ra nó mới chảy vô trong tàu nó chỉ có nó nổi là nó nổi cái mũi thôi còn cái này nó bị bao nhiêu cái tủ tủ rồi kia nọ vàng bao rồi kia nọ đè cái cái lái nó khẩm xuống rồi nước nó vô ngay chỗ đó mới là chìm tôi thức dậy tôi mới kêu mệt lô em ơi chàng ơi thức dậy thức dậy cưng ơi đi lên lên bờ kêu mấy anh đó xuống dọn đồ đồ lên tàu chìm rồi cái rồi tôi lên tôi đi theo tôi sắp theo con cái vỏ thôi thì tôi đã sắp cái vỏ tôi quần áo tôi lên trên bờ rồi tôi lên trên bờ cái tôi nhớ sực lại ba cái giấy tờ của bảo anh nghe nó nói chị mà làm mất cái này tôi ở tù gục xương thì trong khi đó đồ đạc đổ trong tàu nó trôi ra bị nước nó vô rồi nó trôi ra thì dưới đó người ta có đem xăng theo sẵn lúc đó chạy xăng không phải chạy dầu ta có đem xăng rồi theo cả phi xăng lớn như nè rồi cái một ờ, phi xăng gì nữa cái cái can can dầu nữa thì dưới nó có cái máy bơm nước thì mấy người đó xuống người ta mới bơm nước bơm nước ra thì sau nó biết lay quay lay quay làm đổ cái cái cái can xăng nó ra cái can xăng nhỏ đó làm đổ nó ra thì tôi lại trở xuống tôi đi kiếm cái ba lát đó thì à, mấy đứa em với nó nói chị chị à, xuống đây làm chi nó tao đi kiếm cái ba lát coi để thôi nó trôi ba cái giấy tờ của bảo anh chết à nó thôi chị đứng đó đi chị đứng đó đi trộn lát nó em coi ở đây có cái ba lát đó em lấy ra em đưa cho chị chị đừng vô đây thì tôi đang đứng ngay chỗ đó nó làm đổ cái cam xăng đó ra thay vì cái đèn bảo nếu nó sắp ra trên này nó không sắp đang cái tay nó nóng nó đèn nó chụp ngang cái bóng đèn kìa nóng quá cái nó đem nó chọi lại nó chọi lại phía tôi á là xăng nó đang nổi lên trên mặt nước nó làm cái phần lên rồi xăng nó phần lên thì tôi đứng ngay đó rồi tôi bị cháy rồi còn ta thì người ta đứng ở ngoài mí cửa người ta nhảy ra hết trơn trọi còn tôi bị đứng đó mà xung quanh tôi nào là tủ được kia mà tôi đang đứng ở trong cái kẹt tôi không ra được thì mắc kẹt mấy cái tủ nó bao dây tôi tôi không có leo ra được tôi đứng đó rồi cái nó nó nó nổ luôn cái phi xăng lớn ra luôn nổ cái thùng phi xăng lớn ra thì tôi đang đang đứng ở trong đó cái tôi mà lúc đó tôi cũng còn giận anh hậu nữa cái tôi nghĩ vì tôi nghe nóng cái tôi nói thôi rồi chắc trái mình thôi chết rồi cái tôi nghĩ thôi đứng đây cho nó chết mồ nó cho rồi chứ ra anh chi nghệ sĩ mà ra mang tật ra anh chi tôi tôi nghĩ gì á khi trái cái tôi đứng đó luôn tôi đứng đó luôn thì tôi hết nghe nóng rồi tôi hết nghe nóng rồi cái tôi nghe ở trên này cái tiếng của à, minh đương minh hoàng minh sang đó là trời ơi còn chị hiền ở dưới chị hiền ơi là chị hiền bị khuya mà đêm vắng mà chỉ nghe cái có cái tiếng lửa phừng phừng lên thôi nói, chị hiền ơi là chị hiền chị làm sao chị đi ra chứ chị mà chết chị bỏ con chị ai nuôi chị hiền ơi chị hiền thì lúc đó tôi mới nhớ sực lại mấy đứa con tôi tôi nghĩ đúng rồi nếu tôi chết thì con tôi ai nuôi rồi tôi mới bắt đầu tôi moi ra đại tôi moi ra đại tôi tới cái cửa bị ngay chỗ đó nó có cái cửa cái cửa mà cái kiểu mà kéo lên gì rồi móc ở đây gì rồi, rồi buông xuống chứ không phải loại cửa mà đẩy qua đẩy lại gì hết nếu mà quý vị có đi tàu đi ghe quý vị biết cái cửa đó thế thì tôi ra tới đó tôi vừa ra tới đó thì cái cái phi xăng lớn nó nổ nó nổ lên cái nó nổ lên cái nó bứt cái cửa đó cái cửa nó đè tôi trở xuống lại tôi cũng ráng tôi moi ra tôi nhảy xuống sông nhưng mà nhờ con cái là tôi biết lội tôi nhảy xuống sông tôi bơi tôi lặn ra tuốt ở ngoài giữa sông á giữa sông thì tôi nổi đầu lên nó thì ở trên đầu tôi nó cháy một cái sông lửa một cái sông gì nè mà lửa tùm lum hết trơn lửa mà đến đổi bên kia nhà đó bên kia sông đó người ta dọn đồ ta chạy đó là quý vị biết cỡ nào tại đây là tôi nổi lên tôi thấy lửa không tôi lặn xuống nữa tôi lặn xuống nữa tôi lặn một hơi tôi trở vô kia tôi nổi lên thì tôi thấy lửa nữa tôi lặn xuống nữa tôi lặn tới mà tới cuối cùng mà tôi lặn mà tới tôi hết hơi rồi tôi đứng lên đại thì nước chỉ còn có tới hơn đầu gối tôi thôi thì trong khi đó, đó thì ở đó người ta mới la đồ lên cái mà trong đó cái tôi có cái cái cái cái cái anh kép độc đó tên gì đi lâu quá tôi quên mất mà ảnh còn trẻ lắm ảnh mặc cái bộ pyjama ảnh thấy tôi ảnh nhào xuống ảnh nhào xuống cái ảnh vừa ôm tôi ta nói trời ơi da thịt của chị dính vô trong đồ tôi hết rồi lỗ tai tôi lùng bùng mắt tôi hết thấy rồi mà tôi còn nghe ảnh nói như vậy tự giờ vô tới đó là tôi đã xỉu rồi để tôi nghe ảnh nói như vậy da thịt chỉ dính vô trong đầu tôi hết vô quần áo tôi hết rồi người mới người ta mới là đem tôi lên đem tôi lên bị cái hồi mà cháy quá rồi người ta chặt đổi cho cái tàu nó ra ra ngoài nó ra thuốc ngoài tự người ta sợ nếu mà nó vô trong này tự nó sát qua hồi cột nó sát quá thì nó sẽ cháy lên đây đi ta chặt đổi ra đó rồi mà ta không hay là còn tôi dưới đó đó khi mà minh sang minh hoàng minh đương rồi nó xuống nó la lên thì ta mới biết thì chỉ còn có tôi với chiếc tàu lửa ngoài sông lửa đó thôi ừ. mà tôi ráng tôi ừ, lặn vô tới trong này khi mà tôi đứng lên đó thì nước nó hơn cái đầu gối tôi chút tôi đã xỉu rồi thì bắt đầu người ta mới đem tôi lên đem tôi lên thì tôi nhớ là ở đó mà đi ra Cà Mau thì lâu lắm đi tới chỗ nào đó cái tụi nó mới ngừng lại để nó đem nó đem tôi lên đem tôi lên bờ để nó lấy nước rồi cho tôi uống cho cho tôi nghỉ mệt rồi đem lên trên đó cái à, cái thằng kia nó mới nói ra nó nói em tức quá em em thấy em thấy cái người mà cầm cái đèn em thấy cái người mà cầm cái đèn khi mà chị bị cháy rồi sợ họ chạy tôi mới nói với nó thôi đừng nói lúc đó tôi còn nghe dân vẳng thôi tôi nói đừng nói dù muốn dù không tao với mày cũng đã bị cháy rồi mày nói rằng chỉ thêm người nữa cho người ta bị cái này cái nọ thôi nín luôn đi đừng nói thì mới đưa tôi ra tới ngoài Cà Mau tới ngoài Cà Mau là lúc đó là đã trưa rồi bị đi bằng tàu lúc đó không có xe đi đi bằng tàu đã trưa rồi thì khiêng tôi đi đi tới đâu là tôi nghe người ta la á, á, lên tự ta thấy mặt tôi ta sợ quá nó cháy hết mà chỉ có cái tóc tôi là không cháy bị đêm đó tôi ngủ tóc tôi dài vậy nè cái tôi cuốn lên trên đầu tôi cột sợi dây thun lại cho nó cháy tới tới ớt tôi rồi cho nên hai cái lô tay tôi đồ nó cháy luôn tới chừng mà khiêng tôi vô tới trong nhà thương thì trên đó tỉnh quỷ rồi mới xuống mấy ông tỉnh quỷ mới xuống à, tôi còn nghe văng dẫn văng dẫn thôi chứ còn tôi hết thấy đường không có thấy đường nữa rồi ờ, à, tôi mới nghe người ta mới hỏi ông trưởng đoàn của đoàn tôi mới hỏi hỏi bác sĩ tình trạng của Diệu Hiền sao bác sĩ tôi nghe bác sĩ trả lời là chưa có thể nào trả lời với mấy anh được lúc này là Diệu Hiền sống hay chết mà phải 5 ngày nữa 5 ngày nữa mới, mới biết được là cổ sống hay chết là vì nó cháy gần tới thận cổ rồi nó muốn tới cái trái thận của cổ chỉ cần một tờ giấy quyến nữa là tới thận cổ rồi 5 ngày nữa mới biết thì khi người ta đi hết rồi tôi mới qua ngày sau qua ngày sau thì tôi hơi tỉnh tỉnh lại à, tôi mới nói bác sĩ ơi bác sĩ tới đây nghe tôi nói tâm tới hỏi gì đó cô hiền tôi nói nếu mà bác sĩ có cứu tôi sống được thì để tôi sống rồi tôi tự về nhà tôi tự về nhà còn nếu chẳng may trong những đêm này mà tôi có chết tự tôi nghe ông nói là 5 ngày nữa mới biết là tôi sống hay chết còn nếu như trong những ngày này mà chẳng may tôi lỡ như tôi chết thì bác sĩ hay nói với người thân tôi là tôi ham vượt biên quá đi rồi có người, ta vượt biên người ta rủ tôi rồi tôi đi rồi tôi đi theo người ta thì bác sĩ không được nói tôi chết rồi là vì nếu như mà gia đình tôi mà mẹ tôi mà biết tôi chết mẹ tôi sẽ chết bác sĩ không được nói là tôi chết bác sĩ cứ nói là tôi vượt biên tôi đi rồi bác sĩ mà nói là tôi tôi tôi chết đó nha tôi về tôi bóp cổ gia đình ông ông ráng chịu à, tôi hâm ông vậy á Tâm nói rồi cô muốn sao thì sẽ làm theo cô. Cô, cô cứ lo cô nghỉ ngơi đi. Ở đây người ta sẽ trị cho cô. Mà coi như là cả người tôi nó cháy, nó lầy hết trơn, không mặc đồ được. Chỉ con cái là đốn lá chuối mà lá chuối non á. Rồi mới bọc tôi lại. Trải lá chuối non rồi đó, rồi đắp tôi bằng lá chuối non. Chứ không có lấy cái lá chuối già được nữa thì lúc đó đó Vũ Linh nó mới hay nó mới hay nó chạy xuống nó mặc đồ rồi đàng hoàng nha mà nó mua bông rồi mua trái cây rồi nó ôm vô nó hỏi chị Hiền tôi đâu cái người ta chỉ cái nó thấy tôi nằm ở trên cái giường đó nó xỉu xỉu nó té xuống đó rớt nguyên là bông là trái cây gì đó trơn nó la trời ơi được tiếng đó thôi rồi nó xỉu luôn tự vậy nó thấy tôi lầy lội quá người cái tới chừng mà nó tỉnh lại người ta mới chích thuốc rồi cho nó nó tỉnh lại nó khóc vô nó ôm tôi tôi mới kêu nó lấy cái lá chuối đó chen ngay giữa tôi không cho nó ôm nó không cần được kề mặt vô mặt tôi tôi mới nói với nó mà lúc đó cái miệng tôi nó chấm lại rồi chỉ còn chưa được nữa là đứt cái cây mà hút sinh tố vô được thôi chứ đút cái muỗng tay vô cũng không được cái nó mới kể lại nó nói là hổm rày nó hát ở thành phố á mà người ta súng nhau người ta đồn quá trời đi nó nói là nó tưởng đâu là cái đoàn hát mà kêu nó nó không đi đó rồi bây giờ người ta đồn như vậy đó ta đồn về chị hiền đó ta đồn về chị đó đặng cho em nóng ruột em xuống dưới đặng em đi đồn của người ta chứ em không ngờ là sự thật nó như vậy nó mới xin đòn nó nghỉ hát tôi mới nói nó không được hỏi đi hát nó nói không chị bị gì rồi em không thấy nào mà em yên tâm mà em hát được hết em đứng em cũng hát sướng gì được đâu chẳng thà để em ở đây với chị à cái trong những ngày đó nó ở đó với tôi rồi nó với Vũ Thanh hai đứa nó đi chợ nó đi mua đồ rồi về nó nấu cháo đút cho tôi ăn mà cái miệng tôi lỡ như vậy đút cho tôi ăn rồi cái nó đói quá nó ngồi nó ăn luôn tôi không cho tôi nói nó mày đút chị ăn thôi mày không được ăn cái muỗng của chị mày không được ăn cái muỗng của chị cái nó mới nói đâu có sao đâu tôi nói không được lây chết tôi sợ vậy tôi không cho mà nó cứ đút nó nó nó, nó múc mình nó múc cháo nó ăn rồi nó đút tôi ăn miếng nó ăn miếng nó ăn miếng cứ vậy à. rồi cái vậy đó cái nhã ca mới hay Nhã ca mới vô vô thăm tôi thì ông thấy như vậy ông cũng phụ lên ông nuôi tôi cũng mấy ngày trong khi đó bà chị thứ ba của tôi bà xuống bà hay như vậy bà mới vô bà nuôi tôi được hai ba ngày vậy đó bà nói thôi tao về linh ơi ở đây hôi thối quá tao chịu không nổi là cái da thịt của tôi á nó nứt ra nó chảy nước vàng ra rồi nó như vậy đó nó hôi nó thối vậy đó như là cái xác chết vậy như cái xác chết mà chưa chôn vậy thì ở đó cái vũ linh nó mới nuôi tôi ba tháng ba tháng thì tôi chưa ngồi được chưa có đỡ tôi ngồi vậy được chỉ có nằm vậy thôi đút cháo vậy thôi rồi cái nhã ca mới vô đó nhã ca mới nói thôi linh thôi em về đi hát đi để anh nuôi chị Hiền em cho Chứ em nghỉ lâu quá ký hợp đồng như ta mà nghỉ lâu quá người ta phiền em ơi cái nó nói anh nuôi có được không thì nhã ca nó được anh nuôi được em về đi em về hát đi rồi thỉnh thoảng em xin phép người ta rồi cái em chạy vô đây em thăm chị em anh hứa anh sẽ nuôi đàng hoàng thì nhã ca mới ở đó nuôi tôi ông hằng ngày ông cũng nấu cháo đi, đi, đi mua đồn cũng nấu cháo như linh vậy về ông đút cho tôi ăn à, cho tới khi mà tôi nằm như thế đó rồi cái hãy héo cái đợt lá chuối này thì ông phải bỏ cái đợt lá chuối đi đi ông đi kiếm chỗ cái vườn chuối khác ông xin người ta vô ông cắt lá chuối non của người ta không à vô để trải cho tôi nằm mà phải thai chứ đâu thể nào mà quý vị biết cái hơi nấm của tôi mà nó ra nằm một đêm là sáng ngày nó héo hết trơn lá chuối phải bỏ đi đi cắt cái khác để vô thì cái tay tôi á cái tay tôi nè nó nó nổi nó nó nó nó bị nó mất da hết trơn rồi thì phải lấy cái thịt ở dưới này lấy cái da thịt ở dưới này mà hồi ban đầu chưa có lấy cho tới khi mà tôi ở đó một năm tôi nằm trong nhà thương đó nhã ca nuôi tôi đúng một năm trong khi vũ linh nó nuôi tôi ba tháng rồi thì nhã ca ở đó nuôi tôi đúng một năm thì sau đó cứ hai tuần lễ là nó sinh ta nó xuống hai tuần lễ là nó xuống nó xuống nó thăm tôi thì một năm mới là đỡ tôi ngồi gì dựa vô trong vách tường được ở trong nhà thương đó người ta mới đặt tôi là cô gái tóc tiên tự vì cả người tôi nó cháy hết nó cháy chí mí mà chỉ có cái tóc không cháy bác sĩ mới nói lạ hồi đó giờ mới thấy chứ thường thường cháy là nó bắt cái tóc mình nó cháy trước mà cái tóc thì nó cháy rồi không bao giờ nó mọc ra ông nói vậy ra trong đó người ta đặt tôi là cô gái tóc tiên là vậy người ta phiên nhã ca nuôi nuôi tôi rồi vũ linh cứ là hai tuần lễ là nó trở xuống nó nuôi tôi lần hai tuần lễ nó xuống nuôi tôi lần thì ở đó suốt một thời gian đó rồi rồi cái bác sĩ mới nói với tôi bác sĩ nói dịu Hiền à tự vì tôi không có cho ở nhà tôi ai hay á, gia đình tôi má tôi đột kia nọ nghe người ta đồn quá má tôi cũng hỏi cái thằng linh nó mới nói đâu có cái chỗ người ta sửa xe rồi cái chỉ lợi đó chỉ đứng cái sao mà nó có xăng nó phật lên nó trúng cái chân chỉ rồi ở đoàn á ban lãnh đạo người ta mới sợ chỉ là nghệ sĩ mà cái chân chỉ có sẹo rồi kia xấu ta mới bắt chỉ ở lại đó để ở đó để cho ở đó rồi có có y tá đồ kia nọ hàng ngày ta rửa vết thương đó người ta xức thuốc cho chị cho chị đừng có bị cái sẹo đó mà cứ nói gạt má tôi từ tháng này qua tháng khác chứ nếu mà má tôi biết tôi vậy là má tôi sẽ chết trước tôi cái thằng linh nó nói với, với bà già vậy á cái hàng tháng nó mới gửi tiền về nó gửi tiền về cho má tôi nó nói cái này tiền của chị Hiền gửi về tặng lo cho mấy đứa nhỏ với má trong khi đó cái ờ, anh chị trọng sĩ á, mới là ảnh là kép hát của ờ, các đoàn như đoàn trăm vàng rồi hồi đó ảnh là kép chánh kép có tên ảnh hát ảnh ca cũng tương tự như thể là sư phụ Úc Tà Ôm vậy đó hai vợ chồng ảnh ở dưới Cà Mau á mới vô thăm tôi thấy tôi vậy ảnh với chị mới nói thôi ông ấy để khi nào mà em mà xuất viện được đó chị rước em về nhà chị về nhà anh chị để sống cho nó vui rồi anh chị lo phụ cho rồi trong thời gian đó tôi ở đó tôi ở đó cái bác sĩ mới nói với tôi <coughs> chưa có xuất viện bác sĩ mới nói Diệu Hiền à nếu cô là một người dân thường đó là tôi không nói đằng này tôi thấy tội nghiệp cô là cô là nghệ sĩ mà tai chân cô như vậy thì tội lắm là bây giờ cô nghe tôi đi cô ráng chịu đau một lần nữa tôi sẽ làm cho cái tai cô nó trở lại như cũ rồi sau đó nếu mà cô mạnh cô khỏe cô có thể đứng ra sân khấu cô hát được chứ như vậy làm sao hát tự như cái tay không dở lên nó liệt luôn cái tay này liệt luôn muốn dở nó đi thì phải như vậy mới đẩy như vậy được chứ còn không có tự động mà dở lên dở xuống gì được không có nhúc nhích gì được hết thì ổng mới là lấy thịt ở dưới này tôi nghe nói bào lấy thịt dưới này nè đem ghép lên nghe tiếng nói bào sợ quá trời quá đất đi nó bác sĩ thôi bác sĩ vậy đau chết ổng không sao đâu chứ không thôi để gì đó là cô không có hát được cái nhã ta mới nói tôi thôi tệ lỡ rồi ráng chịu lần nữa đi đặng mà cái tai em nó lành lợi được cơ, mới có thể đứng có thể đứng sân khấu được nhưng mà họ nói gì chứ tôi nghĩ là tôi không còn không thể nào mà còn hát được nữa rồi ừ. cái thì nói nói vậy cái ông hỏi họ hỏi trong khi mà ừ, tôi thì nửa chịu mà nửa không thì không biết ổng nhã ca nháy mắt với ổng sao á nhã ca chịu ông mới nói chuyện với tôi cấm làm bộ ông hỏi tuổi này kia nọ đâu có huyền đếm tôi nghe 3 tiếng coi đếm mới một hai là đi mất tiêu rồi hình như là chết thuốc mê thuốc gì đó ở cái mới là lấy cái thịt ở dưới bắp dế nè đem đắp lên trên tay đắp tay đắp đắp bởi cù chỏ này mới là công vô công ra được chứ không thôi nó ngay đơ tự vì nó cứng ngắc nó là thịt cong nó không còn miếng da nào nó cứng ngắt luôn à. Ở sau đó khi mà rồi cái tới uh, tới phiên mà thai thai người canh tôi không người ta không cho là không cho nhã ca ở trong đó canh ban đêm hình như là người ta sợ có người nào vô phá hoại gì đó tự đó là đòn nhà nước người ta muốn chắc ăn cho mình mà ta sợ đó ta không cho không cho rồi ờ, tự về ban ngày ban đêm thì cũng có y tá đi xung quanh đó lo cho mình hết á chứ không phải là không cho mà bỏ mình luôn có ta lo cho mình dữ lắm rồi cái sau đó cái tôi khi mà cái tay tôi lành lành được như vậy rồi tay tôi nó được nhưng mà lúc mà đem đi mà sang qua tới tới phòng à, nằm ngủ thuốc mê chưa có tỉnh rồi cái à, cái mệt mỏi quá cái ngủ quên thì kiếm nó chui vô chui vô trong mấy cái vết thương đó nó đục ở trong cái nữa cái rồi phải đem ra phải giải phẫu ra phải làm lại nữa tội nghiệp ông bác sĩ ông không ông nói cả công trình của ông ông muốn làm đẹp cho mình mà cả công trình của ông hư vậy cái mới nói thôi bây giờ cô làm giấy đi, cô xin lên thành phố đi. Thành phố có điều kiện hơn, nó sợ sẽ làm tốt hơn. Tôi nói thôi đi bác sĩ đưa đi tới đâu đi nữa, cái số tôi nó làm vậy thì nó sẽ vậy. Tôi tệ nó bác sĩ, tôi xin cảm ơn bác sĩ. Tệ nó. Thì sau đó thời gian tôi được xuất viện thì anh vợ chồng anh trọng sĩ mới là đưa tôi về đem tôi đi về em tôi đi về nhà ảnh chỉ ảnh chỉ lo cho tôi rồi mỗi tháng đó ảnh chỉ cũng gửi tiền về cho cho mẹ tôi cũng nói là tôi đi hát tôi gửi tiền về rồi gạo rồi kia nọ tôm khô rồi kia ảnh chỉ gửi về cho má tôi rồi bên linh nó gửi về nữa nó của chị hiền đi hát nó gửi về mà không cho má tôi biết cho tới mà một năm mấy rồi má tôi má tôi bà bà bà nhớ tôi quá đi bà nói sao tôi đi lâu mà tôi cũng nhớ mẹ tôi nữa vì từ đó tới giờ chưa bao giờ tôi xa bà lâu như thế đó tôi đi đoàn hát nào cũng vậy tôi giao tôi ký hợp đồng với tay nhưng mà mỗi tháng phải cho tôi về một lần tôi về cái đó còn tôi không thấy nào mà xa má tôi mà lưu bù vậy được ra lần đó tôi nhớ má tôi qua tôi phải về tôi về thì bà thấy lúc đó mặt mày tôi nó còn đen thùi bà thấy vậy cái bà dở cái tay tôi lên bà thấy cái bà xỉu à, cái tôi mới nói với má tôi là không sao đâu con không có sao đâu má đừng lo cái má khóc quá trời quá đất luôn mà tôi là trở xuống dưới tôi là trở xuống anh trọng sĩ dưới thì vợ chồng của anh trọng sĩ mới có một người anh rể người người tàu người anh rể nhưng mà bà chị thì mất rồi còn ông anh rể ở bên bạc liêu á ổng ngày trước là ổng à, là một võ sư rồi ổng chuyên về cái à, trị cái à, mà cái bằng cái bằng cái gì gãy xương đồ này kia nói về xương á mà ổng đã nghỉ lâu rồi ổng nghỉ lâu trên 10 năm rồi rồi ổng mới mở một cái tiệm cơm viên tây ở cà mau đó tây viên là viên tây viên chứ ở Cà Mau á là tiệm cơm đó là của ổng thì cái ờ, đêm đó anh trọng sĩ mới nói thôi thế này hiền anh chỉ có một người anh rể bên đó bên bạc liêu làm về cái xương này nè giờ gì nè ngày mơi đó em hỏi đoàn em mượn cái xe đi chở em qua đó anh chị đi với em đem em qua bệnh nói để coi coi ảnh có thể nào ảnh giúp được em cái gì thì ảnh giúp thì trong khi đó đó cái ông đó ông võ sư đó bên này đó tối đó ổng là nằm chim bao ổng thấy có một cặp vợ chồng khiêng tới một cái hòm mà cái người đó là người đàn ông người nằm trong cái hòm đó là đàn ông là để cái chân mặt lên ở trên cái nắp hòm cái cái cái cái chỗ cái cái cái mà chưa đẩy đó còn lú đó vậy cái ổng nói là thấy cái hòm mà biết là người trong đó là người đàn ông mà gác một cái chân lên trên cái miệng hòm cái nói ổng cái ông tiên sư của ông mà ông tiên sư của ông đã mất là mấy chục năm rồi là ông sư phụ của ông mới nói mày cứu nó đi cái ông mới nói trời đất ơi phải chi nó còn sống thì cứu thằng này nó chết rồi mà mà mà mà tiên sư kêu con cứu nó là cứu cái gì ông mới nói ông nói nhưng mà mày cứu nó thì nó sống tâm nói mà con nghĩ làm thầy lâu rồi con đâu có thuốc gì đâu mà cứu nó tâm nói mà tao kêu mày cứu nó ông nói tiên sư nói gì nói đi chứ con con không có lãnh được lãnh như vậy là ừ, người người đời người ta chửi con chết trong khi con đâu có cứu được nó nó chết mà phải chi nó sống sao cái ổng mới nói mày cãi tao hả là vì mày mắc nợ nó tới lúc mày phải trả nợ cho nó mày chỉ có mày cứu nó sống thôi ông, ông, ông này ông mới cãi là ông tiên sư nói thì nói chứ con không thể nào lãnh được hết cái ông này ông nói mày cãi ông lấy cái cây roi ông đánh ông này một cái thì ông này ông đỡ ông đỡ cái ông đấm vô trong vách tường vậy nè ông giật mình ông thức vậy thì ông mới ông đi tới đi lui hoài ông lại ông đốt nhang chỗ bàn tiên sư ông ổng nói ông này kêu như vậy là cái gì ổng đi tới đi lui hoài cái mấy đứa con hỏi chứ ở a à bề sao bề không ngủ mà còn thức cái ông mới nói là ổng nằm chim bao vậy ổng kể cho con ổng nghe thì con của ổng nói mấy bàn với nhau đi mua giấy số đó cái thì ở bên này đó sáng ngày lại bên này thì ờ, anh trưởng đoàn trưởng đoàn ảnh mới đưa cái xe đưa cái xe để anh trọng sĩ với chị trọng sĩ mới chở tôi qua bệnh bên bên bạc liêu qua tới chợ bạc liêu tự giờ ổng bán sáng rồi ổng bán ở trong à, chợ cái chị chạy vô chị nói với ổng cái tình trạng của tôi như vậy đó để nhờ ổng cứu tôi thì ổng mới nói tao nghĩ làm thầy lâu rồi tao đâu có còn thuốc đâu có biết thuốc gì đâu mà mà mà trị cái hai vợ chồng năn nỉ hoài cái ổng mới nói thôi thì mày kêu nó vô đây cho tao coi coi ra sao coi có có trị được không thế thì chỉ ra chỉ kêu tôi cái tôi tôi sợ vì lúc đó mặt tôi còn đang thùi à, nó chưa có giả ra hết tôi nói không được vậy bây giờ em mà đi vô đây là chợ em đi vô đó người ta súng nhau người ta dòm em người ta lợi ta coi em kỳ lắm thì vô chị nói với thầy làm ơn ra đây dùm em đi chứ em không thể nào em vô đó được thì chỉ vô chị nói với ổng vậy cái ổng ổng nói lũ mẹ bệnh mà còn làm phách hả bệnh thì phải tới thầy chứ tại sao lại bắt thầy ra không chị con mẹ giờ kêu nó về đi ổng nói vậy ổng đuổi về ổng la vậy thì chị chồng sĩ đi ra thì mấy đứa con mới nghe chị chạy lại ba ba coi chừng đó coi chừng cái chim bao của ba hồi hôm đó cấm mới nhớ sực vậy cấm mới chạy theo ông kia chị sĩ mày đưa nó về nhà cho tao thì mới là chở tôi về nhà ổng chở tôi vô nhà ổng thì ổng về mặt mày ổng gì ổng sùng cho một đống vậy ổng không không không có vui cười hết á mà ổng gặp tôi ổng dòm ổng không không muốn dòm nữa tới chừng lát ổng rồi ổng dòm ổng nắm tay tôi lên ổng gõ ổng coi cái nói trời ơi gân đầu chết hết trơn hết trọi rồi mà chị là chị cái giống gì thì mai quá có ông bạn của ông qua ông đang cằn nhằn cái ông bạn ông qua hỏi sao gì bữa nay bán ế làm sao về cằn nhằn với gì ông mới nói không có mà như vậy đây nè ông kể cho nghe mà tôi thì đâu còn thuốc gì nữa đâu với lại tôi ờ, quên hết rồi tôi đâu có nhớ thuốc gì đâu để mà trị cho nó mà giờ đem lên mà hôm nằm chim bao thấy phiên sư vậy á ông kia mới nói thôi thì bây giờ trị theo cái chim bao đi thôi thì bây giờ ông ra toa thuốc đi còn tôi thì đi kiếm thuốc đó ông ra to thuốc tự dậm chim bao ông thấy rồi ông ra to thuốc tôi đi kiếm thuốc về trị cho nó thử coi đó ông kia cũng nói vậy cả hai ông tính toán nhau sao đó cái ông nói để nó lại đây cho tao để lại tôi ở đó tao dọn chỗ được cho tôi ở sáng ngày đó ổng cho tôi ăn sáng ăn cháo rồi kia nọ nhưng mà ổng không cho con ổng đúc cho tôi mà ổng nói để chính tay ổng đúc cho tôi cơm cũng vậy phải để cho ổng nấu rồi ổng đút cho tôi ăn ổng không cho ai đúc cho tôi hết cam nói lũ mẹ tao mắc nợ mày thì để mày đài tao cho đã đi <laughs> không nói mày đài tao cho đã đi để nó đài tao cho đã đi để tao tao tao lo cho nó đừng đứa nào đút cho nó làm sau mấy bữa tôi nói đâu có dở tay lên mà nở nào ông bắt tôi sách cái cái cái cái cái cây mà có cái dòi nước cái cái cái bình mà có cái dòi nước tôi tưa ra đó cái đồ tử tưới kiển đó mà còn cái tay này mạnh nè ổng cột cái tay tôi lại ổng bắt tôi sách tay này mà làm sao sách đâu có co lại được đâu mà sách tâm đem ổng cột cái tay tôi vô trong cái quai ổng lấy động cột lại mà ổng kêu tôi phải ráng phải đi phải ria ria mấy cây kiển gì á tôi đành phải nghe chứ làm sao giờ tôi đi theo mà tôi ráng tôi ria ria ria ria vậy mà nó mệt muốn chết vậy mà giờ đi về cũng không được mà ở thiền vậy cái ờ, ông tập cho tôi mấy cái thế võ ông nói tập cái này là để cho mày khỏe thôi chứ không phải tập để cho mày đi đánh lộn nha ông nói tôi à ông dòm tôi ông nói mày tên hiền cái mày không có hiền cái nết mày dữ lắm mày lì lắm phải không mày ở nhà hồi nhỏ mày lì lắm phải không mẹ mày khổ sở với mày lắm phải không ông nói tôi vậy mà tôi đang đau tôi bực bội ổng tôi không trả lời trả vốn gì hết tao nói tao dòm tao biết mày lì lắm mà mày dữ lắm mà đây là tao tập dạy võ cho mày là để cho mày cho mày khỏe mày buổi mỗi buổi sáng đồ mày mày rảnh rồi mày ra mày tập cho mày khỏe chứ không phải tập để cho mày đánh lộn đâu nha mày ông nói vậy ông tập cho tôi dài cái thế thôi tới tới chừng tới tay này Ê, tôi lén lén mày ông đi đâu có tôi mở cái dây này ra ở bên đây tôi cũng sách nhưng mà tôi lấy tay này tôi đỡ lên chứ còn làm sao giờ mà nó nó trơn nó trượt lướt xuống hoài cái ổng ổng mới là làm thuốc ổng vừa sắc thuốc cho tôi uống rồi ổng hết thuốc ổng lấy thuốc mỗi một lần nó nhức quý vị biết không mấy cái gân mà nó bị cháy rồi rồi nó nhức nó nhức dữ lắm nó giật bưng bưng bưng bưng vậy mà nó giật có hồi mỗi lần nó giật như vậy tôi chỉ còn nắm cái tay tôi lên tôi gì thôi chứ cần không có làm sao được á mà nó nhức quá trời đi mà ổng về đó phải mà ổng phết thuốc lên cái tay của ổng phết thuốc cho tôi thì nó hết nhức mà cũng cái thuốc đó mà người khác phết vô cho tôi là nó vẫn nhức như thường thành ra ổng đi bán ổng có canh giờ về ổng phết thuốc cho tôi